Space Speaker Challenge Music dập dịch Yeah yeah way way, Sao đào tôi tín lê Sao đào này mastic Muốn làm cho tất cả anh em cùng chung đam mê và hòa nhịp Vì mùa dịch này trắng tay Bạn làm gì vào sáng nay Đừng ngồi lì một chỗ rồi mặc đời kệ thời gian cho đi ngắn ngày Hãy đứng dậy và lao đầu vào mày mò những việc làm thật thiết thực Để mỗi ngày cho ta không lãng phí vì mình làm được nhiều điều tích cực Bắt đầu từ những việc làm mà bạn cho rằng đó là nhỏ nhất Bởi thời gian trôi dù chỉ vài giây nhưng giá trị cực kỳ đỏ đắt Hãy tích cực làm việc Đừng mặc cuộc đời trôi Hãy bứt phá đam mê của mình không lỗ mà chỉ được lời thôi Bạn còn nhiều thời gian vui chơi xem phim bày trò giải trí Còn đâu bạn gật theo khi nghe thanh âm này thì mình mời chơi Yeah